Xin chào tất cả các bạn Chị rất vui vì được gặp lại các em ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay Và các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng với nhau ôn thi giữa học kỳ 2 ở trong buổi học tối ngày hôm nay cùng với chị nhé Xin chào tất cả các bạn Ừ, những bạn nào chúng ta đã vào học rồi thì các em có thể là điểm danh ở dưới phần bình luận Có thể gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nha Xin chào tất cả các em. Ở đây có bạn nào chúng ta đang ôn thi giữa học kỳ 2 không? Ừ, bạn nào mà đang ôn thi giữa học kỳ 2 thì hãy bình luận cho chị biết nhé. Đồng ý không nào? À, xin chào các bạn. Chị thấy là thời gian này thì các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 đều đang rất là tập trung cho nửa đầu học kỳ 2 với một kỳ thi mà chúng ta sẽ lấy điểm này, đúng không nào? Đó chính là kỳ thi giữa học kỳ 2. Vậy thì nếu như bạn nào chúng ta đã thi rồi thì có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm đối với những bạn chưa thi nhé. Còn những bạn nào chúng ta sắp thi ấy, thì hãy tập trung theo dõi buổi học ngày hôm nay bởi vì bên cạnh ờ, đọc hiểu và nghị luận văn học thì chủ đề về nghị luận xã hội luôn là một nội dung không thể thiếu trong đề thi của chúng mình. Thế nên là chị sẽ cùng với các bạn ôn tập về nghị luận xã hội trong buổi tối ngày hôm nay nha. Ừ, xin chào các bạn, xin chào các em nhé. Đâu rồi, đâu rồi? Ừm. Đồng ý, xin chào các bạn. Nào các bạn ơi, ở đây uh, chị thấy là đối với phần nghị luận xã hội thì thường chúng ta sẽ có hai kiểu đối diện. Một là rất tự tin, đúng không nào? Rất tự tin với nghị luận xã hội và trong toàn bộ đề thì có thể nói phần nghị luận xã hội là một thế mạnh của chúng ta. Nhưng cũng có không ít bạn thì nghị luận xã hội là một điều gì đó rất khó để chinh phục Ừ, thế thì ở đây chúng ta sẽ cùng có những cái sự ôn tập thật là kỹ về cái nội dung này để làm sao nếu như chúng ta có gặp đề bài nghị luận xã hội trong đề thi thì chúng ta có thể bình tĩnh giải quyết nhé. Ừ, nghị luận xã hội là việc chúng ta sẽ đưa ra cái quan điểm của mình về một vấn đề xã hội nào đó. Đó có thể là một vấn đề về tư tưởng đạo lý này, cũng có thể là một hiện tượng đời sống này, và à, ở đây thì đối với các bạn nhỏ học sinh cấp 2 thì nghị luận xã hội có những cái dạng đề rất là đa dạng. Có bạn thì sẽ thi viết đoạn văn, có bạn thì sẽ thi viết bài văn, đúng không? Nhá, đấy, thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói một chút về dạng đề viết đoạn văn nghị luận xã hội nhá Đồng ý không nào? Đối với đoạn văn nghị luận xã hội thì có điều gì cần phải lưu ý ở đây? Thứ nhất là về dung lượng rồi. Đúng không? Về dung lượng và hình thức thì các bạn lưu ý nhá là chúng ta phải đọc thật kỹ xem là đề bài ước lượng cho chúng ta về mặt dung lượng là khoảng bao nhiêu chữ hay khoảng bao nhiêu dòng hay là khoảng bao nhiêu trang. Sau đó thì dựa vào yêu cầu của đề bài chúng ta sẽ phải tuân thủ theo đúng hình thức cũng như là số lượng uh, chữ hay trang hay là dòng mà đề bài yêu cầu nhá. Không nên làm quá dài so với cả yêu cầu của đề bài. Ví dụ đề bài yêu cầu khoảng 200 chữ thì chúng ta chỉ nên viết trong khoảng 2 phần 3 trang giấy thôi nha. Thêm nữa là đã là hình thức đoạn văn thì các bạn không xuống dòng nhá Đồng ý không nào? Chúng mình không xuống dòng nhá. Thế thì uh, vừa rồi trong ở trong các khóa học của Văn Chị Hiên thì chị có khảo sát lại một lượt về đề thi vào 10 của các tỉnh thành năm ngoái đề thi chính thức của các tỉnh thành năm ngoái uh, thì chị thấy là những câu nghị luận xã hội được đặt ra những vấn đề như sau. Chị nêu một số những đề bài ra đây và các bạn sẽ cùng nhận xét với chị về những đề bài này nhé. Đây, chúng ta có những cái đề bài ví dụ như sau này. Đây là những đề bài được trích trong đề thi chính thức của các tỉnh thành năm vừa rồi. Đề thi vào 10 Ờ, có tỉnh thành thì có đề bài nghị luận xã hội là viết đoạn văn khoảng 200 chữ suy nghĩ của em, nêu suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ trong cuộc sống con người. Đồng ý chưa nào? Rồi tiếp tục này, một đề bài khác, một tỉnh thành khác thì có thi vào đề bài là nêu suy nghĩ về ý nghĩa của việc biết sống vì người khác. Đó. Có tỉnh thành thì thi vào vấn đề đó là những việc cần làm để À, những việc cần làm để xóa bỏ ngăn cách giữa người với người. Những việc cần làm để xóa bỏ ngăn cách giữa người với người. Hay là một đề bài ví dụ khác nhé, đó là ý nghĩa của việc biết sống là chính mình, nêu suy nghĩ về ý nghĩa của việc biết sống là chính mình. Đồng ý chưa nào? Rồi, thế thì vẫn còn rất là nhiều những cái đề bài khác nữa nhưng ở đây chị khảo sát qua các đề bài của các tỉnh mà thi dạng đoạn văn ấy thì chị thấy có một điểm chung và các bạn hãy cùng tập trung vào đây nhé. Các bạn hãy cùng tập trung vào đây là điểm chung của các cái đề bài này là gì? Uhm, điểm chung của các đề bài này là gì nhỉ các em nhỉ? Tất nhiên vấn đề đặt ra là hoàn toàn khác nhau rồi nhưng cái điểm chung trong các đề bài này các bạn có phát hiện ra là gì không? À, nếu như nhá, đề bài số 1 này chị đánh số thứ tự nhá, 1 2 3 4, chúng ta có bốn cái ví dụ ở đây thì các em có thể thấy này, tất cả các đề bài này yêu cầu viết đoạn văn nhá. Chị không viết lại cái yêu cầu đấy nữa. Thế nhưng mà thay vì việc yêu cầu chúng ta bàn luận về một vấn đề lớn ví dụ như là thay vì việc yêu cầu chúng ta bàn luận về ước mơ trong cuộc sống con người thì đề bài chỉ rõ là bàn luận về vai trò của ước mơ thôi này Đúng không? Đề bài số 2 thì không yêu cầu là bàn luận về việc biết sống vì người khác mà tập trung vào ý nghĩa của cái việc đó này. Đúng không? Rồi đề bài số 3 nhá, đề bài số 3 thì thay vì việc yêu cầu chúng ta bàn luận về cả một vấn đề lớn là việc xóa bỏ ngăn cách giữa người với người thì đề bài nêu rõ cái khía cạnh là những việc cần làm Đồng ý không? Rồi đề bài số 4 cũng tương tự là thay vì việc chúng ta phải bàn luận uh, một vấn đề lớn là việc biết sống vì à, biết sống là chính mình. Đồng ý chưa? Nhá, thì chúng ta sẽ tập trung vào khía cạnh ý nghĩa của điều đó. Đấy, đồng ý không nào? Nhá. Thì ở đây điểm chung của các cái đề bài này ý, đó là thay vì chúng ta bàn luận về một vấn đề toàn diện thì chúng ta sẽ bàn luận về một khía cạnh của vấn đề thôi các em nhé. Một khía cạnh của vấn đề thôi. Và đây là một điều rất là quan trọng của đoạn văn nghị luận xã hội. Trong khuôn khổ một đoạn văn thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một khía cạnh các em ạ. Đồng ý không nào? Đấy, thì chị thấy là uh, nhiều bạn ấy chúng ta khi mà đề bài yêu cầu viết đoạn văn thì chúng ta lại quên mất không để ý là đề bài hỏi về khía cạnh nào mà chúng ta chỉ tập trung chăm chăm xem là cái vấn đề ở đây là gì đúng không? Thì điều đó là rất nguy hiểm các em nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như chúng ta không xác định rõ khía cạnh mà đề bài hỏi thì rất có thể cái đoạn văn đấy của các bạn sẽ không đi sâu vào đúng nội dung mà đề bài hỏi mà thay vào đó em lại tốn rất nhiều dung lượng để viết những cái khía cạnh không liên quan đúng không để viết những khía cạnh khác ví dụ ở đây đề bài hỏi về vai trò của ước mơ đi thế nhưng mà trong bài viết của em em lại bàn luận về biểu hiện của ước mơ rồi là à, cách để thực hiện ước mơ vân vân rất là nhiều mà trong đấy có mỗi một câu nói về vai trò của ước mơ thôi thì toàn bộ những phần em bàn luận về biểu hiện này hay là về cách thực hiện ước mơ này đều là nó không nằm trong đáp án Đúng không? Đấy, thế nên các bạn lưu ý cho chị nhá. Cái lưu ý đầu tiên đối với đoạn văn nghị luận xã hội mà nếu như trong cái kỳ thi giữa kỳ 2 này kem gặp phải dạng đề là viết đoạn văn khoảng 200 chữ, đồng ý không? Hoặc là uh, khoảng uh, ờ, 2 phần 3 trang giấy hoặc là khoảng 150 chữ tầng đó. Đấy, đồng ý không? Nghĩa là một đoạn văn ngắn ấy thì các bạn phải xác định rõ cái khía cạnh mà đề bài hỏi là gì nhá. Nhớ chưa? Đồng ý không? Đấy, ok không nào? Các bạn phải hỏi rõ lá À các bạn phải đọc thật kỹ xem đề bài có chỉ rõ xem cái khía cạnh mà đề bài yêu cầu là gì không Để ta sẽ chỉ tập trung vào đấy thôi Đồng ý không nào? Ta chỉ tập trung vào đấy thôi Đấy, đấy là cái lưu ý đầu tiên của chị trong cái buổi ôn tập này nhá nhiều bạn là chúng ta có thể đã nắm bắt chắc về điều này rồi nhưng có những bạn là chúng ta đang chưa chưa nắm rõ về điều này đâu vẫn còn rất mơ hồ để rồi chúng ta viết những cái đoạn văn nhưng lại là những bài văn thu nhỏ Nghĩa là sao? À, nghĩa là viết đoạn văn đấy, nhưng mà khía cạnh nào cũng đề cập, nên khía cạnh nào cũng chỉ lướt qua trên bề mặt thôi, không thể nào đi sâu được, không thể nào bàn luận thấu đáo được. Ừ, ok chưa nào? Đấy nhá, đấy là cái lưu ý đầu tiên này. Bây giờ, vậy nếu như đề bài hỏi về vai trò thì em làm như thế nào để mà phần thân đoạn của em có thể có nhiều ý tưởng để viết đây? Đúng không? Hay nếu như đề bài hỏi về uh, những việc cần làm thì em sẽ suy nghĩ như thế nào để mà viết được phần thân đoạn đây? Đúng chưa? Nhá, hay là đề bài hỏi về biểu hiện của vấn đề thì em sẽ nghĩ theo hướng như thế nào để mà viết được một phần thân đoạn thấu đáo đây? Đó là cái chúng ta quan tâm đúng không ạ? Thế thì bây giờ chị sẽ gợi ý cho các bạn cái cách tư duy để chúng ta có được ý tưởng khi viết phần thân đoạn liên quan đến từng khía cạnh mà đề bài có thể hỏi nhá. Đồng ý chưa? Đây, nếu như đề bài hỏi về biểu hiện của một vấn đề nào đấy. Ví dụ, đề bài hỏi về biểu hiện của tinh thần vượt khó chẳng hạn Đúng không? Thì chúng ta sẽ uh, làm như thế nào để chỉ ra được những biểu hiện của tinh thần vượt khó đây? Đó, nhá. Thì ta phải bắt đầu đặt ra cái câu hỏi là tinh thần vượt khó thì nó được thể hiện ở những người ở những con người trong đời sống ấy này như thế nào. Hoặc em có thể hướng mắt nhìn của mình hướng mắt nhìn hướng mắt cái hướng cái sự quan sát của mình vào mọi người xung quanh của chúng ta xem là ai là người mà em cảm thấy là à đấy là một người có tinh thần vượt khó rồi em bắt đầu uh, quan sát để thấy được họ có những cái hành động như thế nào họ có cách tư duy hay họ có lối suy nghĩ ra làm sao đồng ý không đấy thì những cái cấu trúc câu thường thấy khi ta bàn luận về biểu hiện của một vấn đề đó là những người mang trong mình tư tưởng này hoặc những người có lối sống này cộng với vấn đề nghị luận là những người đấy và em bắt đầu chỉ ra những cái biểu hiện của họ thế nhưng sẽ có rất nhiều các cái biểu hiện của một vấn đề thì các bạn trong quá trình viết để không bị dối và tạo ra một sự logic trong phần thân đoạn của chúng ta các em có thể nêu lần lượt từ những cái biểu hiện về suy nghĩ thái độ đồng ý không nào nhá đấy ờ, ví dụ như là ờ, đề bài hỏi về biểu hiện của việc biết sống là chính mình nhá biểu hiện của việc sống là chính mình đi thì à những người sống là chính mình ấy thì họ luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân đúng không nào nhá ok chưa thì cái tin tưởng vào khả năng của bản thân đó là một thái độ sống thể hiện đó là người sống là chính mình. Ừ, đồng ý chưa nào? Ok chưa? Đấy, nhá. Rồi bên cạnh đó, mỗi vấn đề thì nó còn được biểu hiện ở hành động. Rồi lời nói của con người nữa. Đấy. Thì bên cạnh những biểu hiện về mặt suy nghĩ thái độ thì việc biết sống là chính mình còn được biểu hiện ở những hành động lời nói cụ thể. Ví dụ như là gì? Sống là chính mình, chính là khi con người ta không vội vàng dựa dẫm hay à, tìm kiếm những sự giúp đỡ xung quanh mà trước tiên họ sẽ vận dụng hết khả năng của bản thân đó đúng không nào để áp dụng vào đời sống đấy là một hành động đúng chưa hay là một hành động khác của của một người biết sống là chính mình như thế nào nhỉ ừ, biết sống là chính mình là như thế nào à thay vì việc họ nói rằng hoặc là thay vì việc họ tự nhủ tôi không thể thì khi đứng trước mỗi thử thách họ sẽ luôn tìm cách để vượt qua với một niềm tin tôi có thể đấy ví dụ như thế nhá thì chúng ta cứ lần lượt nêu ra những cái biểu hiện theo từng khía cạnh này thì chị nghĩ rằng là phần thân đoạn của các em nó sẽ mạch lạc hơn đúng không nhá Uhm, nếu như mà đặt ra câu hỏi ở đây là các bạn vẫn thường viết các cái ý bàn luận của mình như thế nào thì chị tin là khá nhiều các bạn sẽ trả lời là em nghĩ đến đâu viết đến đấy em nghĩ ra được ý tưởng gì thì em viết luôn ý tưởng đấy thì chị mong rằng là khi em đã có ý tưởng rồi em hãy sắp xếp lại nó theo một cái thứ tự logic để giúp cho bài văn của mình hoặc là đoạn văn của mình được thấu đáo hơn nha đồng ý không ok chưa nào các bạn hình dung ra không nhỉ các em hình dung ra vấn đề này không? Đấy, chị đang nói về cái cách viết trong phần thân đoạn của một đoạn văn nghị luận xã hội. Thì trong thân đoạn, đầu tiên chúng ta giải thích đi, đúng không? Sau đấy thì chúng ta sẽ phân tích bàn luận. Thì phần phân tích bàn luận này là phần trọng tâm nhất của thân đoạn. Là phần mà ta sẽ làm rõ cái câu hỏi của đề bài. Là phần mà ta sẽ tập trung vào khía cạnh mà đề bài hỏi. Vậy bây giờ cái khó khăn đặt ra là làm như thế nào để ta bàn luận được về cái khía cạnh mà đề bài hỏi đây. Nên chị đang đưa ra những cái gợi ý để các em có thể suy nghĩ và có được ý tưởng cho bài viết của mình tùy theo những cái câu hỏi mà đề bài đặt ra nhé. Trước tiên là nếu đề bài hỏi về biểu hiện của vấn đề thì em hãy suy nghĩ đến những cái biểu hiện về mặt thái độ của con người hay những biểu hiện về mặt hành động lời nói của con người gắn với cái vấn đề nghị luận đấy. Đồng ý không? cụ thể nghĩa là em trả lời cho những câu hỏi người có cái tinh thần đấy người mà thể hiện cho cái vấn đề nghị luận đấy ấy, là những người như thế nào họ có thái độ ra làm sao họ có hành động lời nói như thế nào ok chưa đấy nhá các bạn hình dung ra không các bạn bình luận cho chị biết với nào em bình luận cho chị biết với nhá phản hồi bằng cách bình luận cho chị biết ờ, rồi là chúng ta có thể đề xuất các cái khía cạnh khác mà đề bài đã từng đặt ra mà em đã từng gặp khó khăn uhm, biết đâu chị có được những cái gợi ý cho các em thì sao đúng không uhm. các bạn ơi đồng ý không ạ đấy là về biểu hiện của một vấn đề nhá nếu như đề bài hỏi về biểu hiện của vấn đề thì em có thể uh, suy nghĩ và xây dựng hệ thống ý như thế này uhm. đồng ý chưa Ok không nào? Ồ, không biết là do máy của chị không đọc được bình luận hay là do các bạn đang chưa bình luận ở đây nhở? Các em có thể phản hồi trong phần bình luận giúp chị nhá. Đồng ý chưa? Đấy, thì ờ, đấy là nếu đề bài hỏi về biểu hiện. Thế nhưng nếu như đề bài hỏi về ờ, vai trò hay là ý nghĩa hay là sự cần thiết của một vấn đề thì ta làm như thế nào đây? Đây, ngay đây có những cái ví dụ minh họa là trong các đề thi chính thức của các tỉnh năm ngoái đề thi vào 10 đấy đó thế thì với những cái đề bài mà hỏi về vai trò này thì cũng giống như việc hỏi về ý nghĩa của vấn đề rồi cũng giống như việc hỏi về sự cần thiết của một vấn đề nó là một đấy các em ạ nhá đồng ý chưa nó là một đấy đấy Hình dung ra không nào? Nhá, đó là một. Đó, đề bài dù có hỏi về vai trò hay hỏi về ý nghĩa hay là hỏi về sự cần thiết của một vấn đề nào đấy thì chúng ta viết giống như nhau. Đây, nếu đề bài hỏi về vai trò của ước mơ thì cũng giống như việc là hỏi về ý nghĩa của ước mơ hay cũng giống như việc hỏi về sự cần thiết của ước mơ. Ok chưa? Đấy, và chị thấy là cái khía cạnh này nhá, nó rất là phổ biến luôn trong đề minh họa của các anh chị lớp 12 các bạn ạ thì đề minh họa uh, kỳ thi trung học trong quốc gia môn văn ấy cũng có câu viết đoạn văn nghị luận xã hội và câu đó là hỏi về bàn luận về sức mạnh của tinh thần vượt khó thì sức mạnh nó cũng tương đồng với vai trò ý nghĩa sự cần thiết đấy đấy nên là không thể phủ nhận đây là một khía cạnh vô cùng phổ biến luôn vậy nếu như đề bài hỏi về khía cạnh này thì các em sẽ trả lời như thế nào đấy? và tư duy như thế nào đây để cho nó được mạch lạc và rõ ràng thì các em có thể suy nghĩ theo hai ý chính nhé. Thứ nhất là ý nghĩa đối với từng cá nhân. Đồng ý chưa nào? Để chúng ta cùng xem xem là à cái vấn đề đó nó tác động như thế nào đối với cuộc sống của mỗi người. Hay như hôm qua trong khóa học văn VIP 2, một buổi học cũng về nghị luận xã hội cũng về nội dung này khi mà chị đặt ra uh, cái câu hỏi là các bạn thử đưa ra các ý tưởng của mình về ý nghĩa của uh, tinh thần vượt khó đấy về ý nghĩa của tinh thần vượt khó thì các bạn đã đưa ra rất nhiều các ý tưởng luôn À, đồng ý không nào? Các bạn ấy đưa ra rất nhiều những ý tưởng thì trong đó có những cái ý tưởng trả lời cho việc là tinh thần vượt khó đã có ảnh hưởng tác động như thế nào đối với mỗi người. Ví dụ như là à, tinh thần vượt khó giúp cho con người bứt phá khỏi phải khỏi những cái giới hạn của bản thân này, giúp cho con người được hoàn thiện hơn, xây dựng được những đức tính đẹp hơn, đúng không? Rồi tinh thần vượt khó còn giúp cho mỗi chúng ta có được tiến tới được sự thành công đạt được ước mơ trong cuộc sống hiểu được vai trò của sóng gió để rồi dám đương đầu và vượt qua khó khăn vân vân đó, các bạn nghĩ ra rất là nhiều ý tưởng nhưng mà chị cùng với các bạn sắp xếp lại để chúng ta sẽ nêu ra hết một loạt các cái vai trò của tinh thần vượt khó đối với từng cá nhân trước đồng ý chưa Đấy, và sau đó chúng ta có thể nêu ra ý nghĩa của vấn đề đối với cộng đồng xã hội. Các em ạ, mỗi vấn đề xã hội thì dù là tư tưởng đạo lý hay hiện tượng đời sống thì nó đều có những cái tác động đối với từng cá nhân và rồi sẽ tác động đối với cả cộng đồng xã hội. Thì ở đây, ví dụ như tinh thần vượt khó thì chúng ta thấy nhá là cái tác động đối với cả xã hội là việc chúng ta trả lời cho câu hỏi khi mà nhiều người trong xã hội, trong cộng đồng cùng có tinh thần vượt khó thì xã hội ấy sẽ thay đổi như thế nào? Uhm, đồng ý chưa nhá đấy thì xã hội đấy xã hội ấy sẽ thay đổi như thế nào thì chúng ta sẽ hình dung là à nhờ có tinh thần vượt khó mà xã hội không bao giờ đứng yên với những cái thành tựu tưởng chừng như đã rất vượt bậc rồi mà thay vào đó thì xã hội sẽ không ngừng không ngừng phát triển với những cái thành tựu có tiên tiến hiện đại hơn nữa từ uh, sự ra đời của điện này rồi à của uh, uh, rồi bây giờ là đến với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo này đó là những cái bước tiến vượt bậc mà nếu như xã hội không có những con người mang cái tinh thần vượt khó thì đã không thể nào có được những cái tương lai tốt đẹp rồi đúng không thế nên mỗi vấn đề thay vì việc chúng ta chỉ bàn luận và chỉ chỉ ra những cái ý nghĩa tác động với mỗi con người thì các em hãy hình dung một cách bao quát hơn tổng quát hơn để mà chỉ ra những cái tác động với cả cộng đồng xã hội nữa nhé và hãy nhớ là trong đoạn văn của mình thì hãy nêu lần lượt hãy nêu một cách logic ví dụ như nêu hết tất cả các cái tác động với từng cá nhân đi sau đấy thì nêu đối với cộng đồng xã hội thì khi đó bài viết của em người đọc sẽ thấy được rất rõ ý tưởng này và cái thứ hai là nó không bị lủng củng rắc rối đồng ý không nào đó nhá thì nếu như ở đây ấy, chúng mình lần đầu tiên học kỹ và nắm bắt về từng cái khía cạnh của một vấn đề như thế này thì chị nghĩ rằng là các em nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về nghị luận xã hội và luyện tập về nghị luận xã hội ừ nhá đồng ý không ở đây chắc là đã đang có những bạn chúng ta hầu như viết nghị luận xã hội theo cái bản năng và thói quen của mình từ trước đến nay viết đoạn văn thì là viết như một bài văn thu nhỏ này lúc nào cũng là giải thích rồi đến biểu hiện rồi đến vai trò ý nghĩa rồi đến uh, phê phán mở rộng rồi đến liên hệ bản thân bài học mà chúng ta dường như bỏ quên mất về phương pháp viết mất rồi đúng không nào nhá hay là một cái tình trạng nữa chúng ta hay gặp là không biết nghĩ ra cái gì hay là cũng không biết viết như thế nào Đấy, thì cái việc bí ý tưởng, bí cách diễn đạt hay là cái tư duy của chúng ta về một cấu trúc của một đoạn văn hay một bài văn nghị luận xã hội, chúng ta cần phải tập trung xem lại và trau dồi thật là kỹ nhá. Đồng ý không nào? Đấy, thì hôm nay chị cũng đem đến cho các bạn một thông tin rất quan trọng nữa. Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng để chúng mình được nhận ưu đãi khi đăng ký khóa học nghị luận xã hội đấy tất cả những nội dung mà chị chia sẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng à, học thật kỹ này và luyện tập thật nhiều ở trong khóa học nghị luận xã hội rất đặc biệt khi ngày hôm nay nếu như chúng ta đăng ký, chúng ta sẽ chỉ cần phải đóng học phí là 299k cho 10 buổi học thôi các bạn ạ. Nhá, chúng ta đang được giảm học phí từ 459k chỉ còn có 229k cho 10 buổi học về nghị luận xã hội chỉ chuyên sâu về nghị luận xã hội thôi với tất cả các dạng bài văn này, đoạn văn này và có cả những cái bước nâng cao để chúng ta có được những đoạn văn nghị luận xã hội hấp dẫn hơn, thuyết phục hơn nữa. Ừ, đấy, từ kỹ năng viết phần bàn luận, viết phần giải thích, rồi kỹ năng đưa dẫn chứng, kỹ năng liên hệ bản thân, kỹ năng viết mở đoạn, kết đoạn, vân vân rất là nhiều những nội dung đang chờ đợi chúng mình ở trong khóa học nghị luận xã hội đấy. Nên mong rằng là ngày hôm nay những bạn nào mà cùng ôn với chị về phần nghị luận xã hội này và cảm thấy là những nội dung chị vừa mới nêu ấy dường như là lần đầu tiên chúng ta biết tới hoặc giúp cho chúng ta nhận ra đôi điều về cái quá trình viết nghị luận xã hội của mình đang chưa ổn thì các em hãy đừng bỏ qua cơ hội tham gia khóa học nghị luận xã hội lại được giảm học phí rất ưu đãi từ 459 ca chỉ còn 299 ca thôi các em nhé. Đồng ý không nào? Nếu như các em muốn đăng ký khóa học nghị luận xã hội này và áp dụng ưu đãi chỉ còn lại duy nhất trong ngày hôm nay thôi thì hãy nhanh tay nhắn tin về cho chị nha. Đồng ý không? Ừ, đồng ý không nào? Ok chưa? Đó nhá. Rồi, đấy, thế thì với những cái vấn đề về nghị luận xã hội, nếu như em có thắc mắc, em có thể nhắn tin về cho chị hoặc là chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở trong khóa học nghị luận xã hội sắp khai giảng tới đây nhá. Đồng ý không? Còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình thì sẽ tạm thời kết thúc tại đây với một vài những cái chia sẻ của chị liên quan đến nghị luận xã hội. Mong rằng là sẽ giúp cho các em có được thêm ý tưởng cũng như là có được cái định hướng trong quá trình ôn tập của mình. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở trong những buổi học sau tại fanpage học văn chị Hiên Trung học cơ sở này nhé Đồng ý không nào? Ừ, rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại chúng mình trong những buổi học sau nhé. Bye bye!